là chúng ta sẽ có giải đặc biệt là chai chi vắt 12 đến từ N1 nha anh em ơi Luật chơi chúng ta như sau Khi đến đây em order cho mình mỗi phần nước tương ứng với một lá phiếu Trên đây chúng ta sẽ có thùng phiếu với những lá phiếu tương tự như những lá phiếu của anh em và ai có lá phiếu trúng với chúng tôi chúng ta sẽ trúng giải mỗi lá phiếu chúng ta chỉ đọc 3 lần nếu qua 3 lần không ai trúng thưởng chúng ta sẽ cancel lá phiếu đó rất mong anh em hãy tập trung cao độ và sau đây chúng ta sẽ sổ từ giải 3 Giải 3 đêm nay sẽ là một phần thưởng trị giá 10 bia và một trái cây Vâng, và giải ba đêm nay thì em xin phép được mời DJ CC Chúng ta đại diện để bốc thăm giải ba Các vị khách chúng ta hãy tập trung cao độ và chúng ta hãy cầm lá phiếu của mình ngay trên tay nha mỗi lá phiếu chúng tôi sẽ đọc ba lần thôi con số may mắn đầu tiên trong đêm nay sẽ là con số 2 2 anh em là con số 22 cho bị nha 22 và con số cuối cùng là con số 1 2 3 4 5 con số 225 trên chơi giải ba có ai trúng mà anh áo trắng chúng không anh ơi rồi rồi là khó chống rồi Ok, các ai chống không ạ? Em xin phép đâu là con số 225 Anh em phía sau nghe không ạ? Ai hả? Ôi trời ơi Xin mời anh, em xin đấu ạ Anh ơi, anh tên gì hả giờ sẽ đến với giải Nhi, giải Nhi sẽ do DJ Pin đại diện bốc thông vô cùng ngay từ đây chúng ta sẽ đến với giải Nhi trông chờ hết của em bởi vì chỉ con số chúng ta sẽ đọc ba lần nếu mà ba lần không ai trúng thưởng chúng ta sẽ đến với con số tiếp theo giải nhì đêm nay là con số không không ăn số mấy ăn số mấy rồi không trúng rồi con số không trời ơi ăn chơi xong gì anh hùng được phép may mắn cái theo trong lần này chúng cũng vậy gì chúng ta cùng chơi một tay thật lớn như cho anh hùng được không mọi người vâng xin mời anh hùng lên sân ạ à. Vâng và tiếp theo trong lần này chúng ta sẽ đến với giải đặc biệt Giải đặc biệt là một chai chi vót 12 bây giờ đất pin em xin phép được mời một vị khách ở dưới chúng ta đại diện bốc thăm nãy giờ em thấy anh áo trắng ở đây nhiệt tình lắm anh lên bốc thăm đồ anh ơi anh ơi anh lên anh truyền sự may mắn của mình cho mọi người được không ạ anh họ mới đến đồng phiếu xuống cho anh nói giùm em anh họ anh bên này nè ok ở đây có ai không ạ rồi ok chúng ta đang sờ con số 136 em xin mời một vị khách tiếp theo chúng ta sẽ bốc thăm cái giải đặc biệt này có ai muốn bốc thăm giải đặc biệt không ạ em ơi đưa cha này đi thấy anh này đẹp trai dễ thương nè anh giúp em nha vâng con số mới mang đến tới vị khách của chúng ta là con số con số này là con số chẵn nha mọi người hai bốn lại ạ hai bốn bốn rồi chúng mình luôn anh tên gì xin mời tôi lên sân khấu một chàng của ba thật lớn nhất trong tiền này vì khách may mắn là chúng ta chi phát 12 đến từ em là một chúng ta quân rất cao ơn anh tiền rất tuyệt vời ạ à. hôn mọi người rất cảm ơn mọi người tham gia chương trình chúng tôi một cách rất nhiệt tình và mọi người đừng buồn bởi vì chương trình chúng ta sẽ diễn ra vào thứ ba thứ năm thứ bảy hàng tuần với những giải thưởng vô cùng đặc biệt và trở lại trở lại đây để ủng hộ chúng tôi nha mọi người xin cảm ơn và sau đây chúng tôi sẽ trở lại phòng biểu diễn âm nhạc đến từ DJ CC và DJ Pin Jay,